khớp bốc cùng tiếng ve cứ hè hè hè và trong cái tạng lá ve cứ hè hè hè chạy theo tiếng ve từng cơn mưa về giọt mưa âm vang trên lá tiếng ve bay dày trong gió giọt mưa long lanh trên những cánh hoa phương thẫm như mọng ngon cười khắp phố phường tiếng ve kêu hè hè hè và trong những tàn lá ve kêu hè hè hè chạy theo tiếng ve từng cơn mưa về giọt mưa âm vang trên lá tiếng ve bay dày trong gió giọt mưa long lanh trên những cánh hoa hương thắm như màu ngon thơ em đã mừng tiếng ve những ngày đầu mùa và em phải chào tiếng ve sau một mùa hè